Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng mong muốn mình có một tâm hồn đẹp, lương thiện, có một dung mạo đẹp, có thể giúp đỡ được nhiều người khác xung quanh mình. Nhưng không phải ai cũng đã sở hữu sẵn những tố chất đó từ khi mới sinh ra. Và nếu bạn thực sự mong muốn mình có một tâm hồn đẹp, một dung mạo đẹp thì hãy ghi nhớ những lời khuyên sau đây. 7 lời khuyên để có tâm hồn đẹp. Lời khuyên thứ nhất, hãy coi trọng sức mạnh của tâm niệm. Tâm sinh tướng là gì? Tâm niệm bên trong của một người không có sự sai biệt. Với vẻ bề ngoài của người đó, tướng tùy tâm sinh, cho nên vẻ bề ngoài của một người sẽ phản ánh ra nội tâm bên trong của người đó. Một người luôn mang trong mình lòng thù hận thì sẽ mang một khuôn mặt khó khăn khó khăn khiến người khác khó ưa trái lại một người luôn mang cho mình lòng từ bi lương thiện thì vẻ bề ngoài của họ nhất định sẽ hiền lành nhã nhặn phúc hậu và khiến người khác muốn lại gần người xưa có câu tâm thái của bạn là gì khi cuộc sống của bạn sẽ trở lại thành thế ấy vận mệnh của bạn cũng sẽ như thế vậy vì vậy nếu một con người muốn trở nên tốt đẹp hơn và tâm hồn và dung mạo thì hãy dùng niệm tốt đẹp để đối đãi với thế gian có thể làm được như vậy bạn sẽ phát hiện được rằng chẳng những hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của mình đều trở nên xinh đẹp mà tâm trí và dung mạo của mình cũng ngày càng đẹp lời khuyên thứ hai đẹp mà tâm trí và dung mạo của mình cũng ngày càng đẹp lời khuyên thứ hai khen ngợi nhiều người khác nhiều hơn có một sự thật rằng lời hay thì ai cũng muốn nghe hơn nữa trong lăng nghiêm kinh cũng viết vạn vật trong vũ trụ đều có thể cảm thấy và nghe thấy người ta đã thí nghiệm và phát hiện ra rằng dùng thiện niệm có thể cải biến mọi vật trở nên tốt còn ác niệm sẽ khiến cho con vật trở nên xấu xí cho nên nếu dùng nhiều lời khen ngợi miệng nói được những lời hay ý đẹp. Thiện ngôn thì không chỉ khiến người khác nghe được mà bản thân cũng tự nghe được và cũng trở nên đẹp hơn. Lời khuyên thứ ba Nhẫn nhịn nhiều hơn, không tức giận. Một người nhẫn nhịn nhiều hơn, giảm thiểu được sự tức giận thì đương nhiên mọi việc sẽ tốt hơn. Trong Phật thuyết Tội phước báo ứng kinh có ghi lại rằng Vi nhân xỉu lậu hỷ sân khế cổ có ý nghĩa rằng người lớn lên xấu xí khó coi là bởi kiếp trước thường hay tức giận căm hờn trong đó cũng lại viết rằng vì nhân đoan chính nhan sắc khiết bạch huy dung đệ nhất thủ thế nhu nhuyễn khẩu khí hương khiết nhân tiến tư dung vô bất hoan hỷ thị trì vô yếm tòng nhẫn nhục trung lai ý nói một người đoan chính trắng trẻo nét mặt tỏa sáng, chân tay mềm mại, gặp người người thích được mọi người yêu mến là bởi vì kiếp trước họ đã tu nhẫn mà thành. Lời khuyên thứ tư, biết cảm ơn. Người hiểu được ơn huệ của người khác đối với mình biết cảm ơn là người đẹp nhất. Mỗi ngày biết ơn, biết ơn hết thảy, biết ơn một bông hoa, một cọng cỏ, biết ơn mọi người, khiến bạn cảm thấy hết thảy đều trở nên ý nghĩa với bản thân mình. Người mà luôn mang trong mình tấm lòng biết ơn hết thảy thì nội tâm lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát như một bông hoa. Mê đắm lòng người, một người tràn đầy hương thơm thì tâm tính và dùng màu sao không thể xinh đẹp như hoa cho được. Một người Một người tràn đầy hương thơm thì tâm tính và dung mạo sao không thể xinh đẹp như hoa cho được. Lời khuyên thứ năm, thường xuyên mỉm cười. Người ta nói rằng nụ cười giống như đóa hoa xinh đẹp nhất, nở trên khuôn mặt. Người xưa cũng có câu, quyền đầu bất đả, tiểu kiểm nhân, tạm dịch là nắm tay không đánh, khuôn mặt cười. Nụ cười luôn rung động người khác, khiến người khác vui mừng, theo khiến và mọi người xích lại gần nhau hơn, trở nên thân thiết hơn. Điều quan trọng nhất là mỉm cười không chỉ cho người khác thấy vẻ đẹp bên ngoài của mình, mà còn có truyền đạt được tin tức giúp thể hiện tấm lòng của bạn với đối phương. Nụ cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và niềm hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn trên tinh thần. Người thường xuyên nổ nụ cười trên khuôn mặt chính là đem thiện ý trao cho người khác. Nó không thể mất một đồng phí nào mà còn sáng tạo ra giá trị vô cùng to lớn đây chính là cách làm đẹp hữu hiệu nhất. Đôi khi hai người gặp nhau chỉ cần mỉm cười là đã có một cách chào hỏi đủ để có một người cảm thấy tinh thần phấn khởi trong cả ngày. Người thường xuyên mỉm cười như vậy sao có thể không vậy, sao có thể không gặp được những điều tốt đẹp. Lời khuyên thứ sáu ở gần với những người tốt, người lương thiện. Người xưa đã đúc kết lại rằng gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cho nên ở gần những người tốt, người lương thiện thì bạn tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của họ. Sau một thời gian, bạn sớm muộn cũng sẽ biết cách trở nên tốt hơn, lương thiện hơn. Người tốt, người lương thiện không chỉ thể hiện ra bề ngoài mà quan trọng hơn là ở tâm linh của họ. Nó không thể giả vờ ra được. Nếu thường xuyên tiếp xúc với người tốt thì vô hình chung cũng sẽ khiến tâm linh của bạn trở nên đẹp hơn, tướng tùy tâm sinh, do đó dung mạo của bạn cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Lời khuyên thứ bảy Tâm hướng Phật, tin vào thần Phật. Phật luôn khuyên dạy con người phải là người chân thật, nhẫn nhịn, lương thiện, tử bi, trở thành một người thực sự tốt cho nên một người có tâm hướng Phật, tin vào thần Phật, họ sẽ cân nhắc mỗi khi làm việc gì đó, mỗi khi cân nhắc đến việc làm của mình, họ sẽ nghĩ xem việc mình làm có thương hại đến ai không, có chân chính đúng đắn không. Do đó, họ cũng không dễ làm việc xấu, làm tổn hại đến người khác. Người như thế, tâm của họ sẽ đẹp và khiến mọi người xung quanh đều yêu mến, muốn được tiếp xúc, được đến gần. Ngoài ra, người tin vào thần Phật sẽ tin vào thiên lý, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do đó, họ không dám làm việc ác, luôn hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Người như vậy không cần nói ra người khác cũng cảm nhận được họ là người có tâm tính tốt là người thực sự tốt hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh của tâm hồn trong đời sống của mình ai cũng muốn có được sự hạnh phúc để quên đi những khó khăn vất vả lo âu của họ và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm giải thoát những âu lo phiền muộn thanh tịnh tâm hồn là gì đó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm cùng với một cảm giác của sự tự do. Câu hỏi là làm thế nào để đem lại sự lạc nội tâm hơn trong tâm hồn và đời sống hàng ngày của bạn. Quan trọng hơn nữa là làm thế nào để kinh nghiệm được điều đó khi gặp khó khăn. Sau đây là một vài kỹ thuật đơn giản để giúp bạn giảm được thời gian mà bạn đọc các tin tức trên báo và xem tin tức trên TV. Tránh xa những cuộc nói chuyện có tính tiêu cực, những người hay chán đời, đừng nên giữ sự thù hằn học cách để bỏ và tha thứ, nuôi dưỡng sự thụ hận. Bất bình sẽ hại chính bản thân bạn. Không nên ghen tị với người khác. Ghen tị nghĩa là bạn đã hạ thấp lòng tự trọng và tự nhận mình thấp kém hơn mọi người. Điều này một lần nữa gây nên sự thiếu vắng an lạc của nội tâm. Chấp nhận những cái gì mà chúng ta không thể thay đổi được. Điều này giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, năng lượng và sự lo âu phiền muộn. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu là điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống mà những điều này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Chúng ta phải học cách làm quen với những việc này và chấp nhận một cách vui vẻ. Hãy để cho quá khứ đi qua, hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi nên những ký ức không vui rồi chôn vùi mình ở trong đó. Cuối cùng, sự bình an trong nội tâm sẽ đưa đến của thế giới bên ngoài bằng cách tạo sự bình an trong thế giới nội tâm. Chúng ta mang nó ra thế giới